gia dành cho thị trường Việt Nhật thì biết là Paloma biết cái mã số là ba 340 A đây là cái nội thất bên trong của bếp đây thì bây giờ tiếp theo tôi sẽ đóng nó bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất cũng như là tôi sẽ test những cái tính năng dưới cho các bạn xem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 thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu Đây, và một bếp nướng Đây. thì các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất là đẹp Đây, lửa xanh rất đẹp thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ cả ba bếp lại lửa có ba bếp lại đây để có thể dễ thổi để thao tác tính năng và phá ra khi mà tắt lửa cho các bạn được xem thì ở phía sau bếp đó, nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống rò rỉ thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây khi mà lửa tắt đó, thì cái que cảm biến phía sau đó, nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ga <coughs> đây bếp đã tự động khóa ga kèm theo thông báo là tiếng bếp đây thì cũng có một số nơi bán khác đó họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước này nữa mà nước nó có trào ra bên ngoài á thì nó sẽ chặn được chi lửa này đây khiến cho lửa tắt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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ờ, đây là tính năng khi mà các bạn mà nấu nước á, ở nhà các bạn nấu nước mà các bạn có lỡ mất việc gì, gì đấy mà các bạn quên không có khóa ga lại tắt lửa ấy thì khi mà cái lượng nước trong nồi nó cạn á và khi mà nó đạt đến nhiệt độ với yêu cầu thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại rất là an toàn thì ở cảm biến này đây nó sẽ chịu với nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra thì cái nhiệt độ á, bên dưới yêu cầu bên dưới đến nồi của chúng ta á, là nó phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái tính năng hiện tại nhạc các bạn á thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi á, mà nó có đáy dày rồi các bạn không nên sử dụng những nồi đáy mỏng vì những cái nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi qua thì nó sẽ làm nguội đến nồi đi thì nhiệt độ chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến 250 thôi thì cái sẽ không thể nào mà phá ra được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 để có thể nhận biết khi nào bên đầy á, các bạn có thể quan sát đèn hiển thị ở trên ngọc cấm sạc đây khi đèn hiển thị ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin đã đầy rồi biết bên phải của tôi đã được phá ra đây sau tính năng nước cạn nồi phía bên trái chúng ta tự động khóa ga. cả hai video đã khóa ga công tắc thì cũng mở bình thường đây thì mà để mà các bạn có thể nhận biết á, khi nào bị yếu á, thì các bạn cũng có thể chú ý lắng nghe và cái nhịp tín lượng của bếp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 thì cái viên pin nó sẽ làm theo con số như thế này đây tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin đó, thứ nhất là biết sẽ không hoạt động được thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin thì mà các bạn lắp lắp vào đó, thì các bạn chỉ việc một cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này vào phía trên là cực dương của viên pin đang những cộng này nó sẽ có những cái lỗ như thế này thì các bạn móc lò xo này vào để chúng ta cố định cái lò xo này lại như thế này để khi mà các bạn cho vào bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp nó bị nó bị bung ra các bạn sẽ đợi cái đầu lò ờ, sau này nó có thể tiếp xúc được với cái miếng sắt cái cái đá phía trước đây dưới sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên hông điếm cũng là thẳng một cái đầu chờ để cho các bạn có thể cắm ổ cắm sạc vào thì tiếp theo tôi sẽ nói về những tính năng của bếp đầu tiên á ở bên trái đây chúng ta sẽ có đây là tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây thời gian mặc định sẽ là 9 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 15 phút thì ở đây tôi chỉ để một phút thôi để thử tính năng cho các bạn xem ở bên trái đây là tính năng rang xào đồ khô đây. thì ở tính năng này các bạn sẽ ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn thì khi đèn hiển thị ánh sáng đỏ như thế này là các bạn tiếp ngoại tính năng thì như ban nãy tôi đã nói ở quay cảm biến này nó sẽ chỉ độ lên đến là 250 độ thôi thì nó sẽ bị động khói ra nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng này lên thì khi mà các bạn kích hoạt tính năng này lên rồi á, thì cái quay cảm biến như đây nó sẽ chuyển nhiệt độ từ 250 lên đến 300 thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái mà không sợ bị kìm hãm nhiệt độ đây hẹn giờ biết nướng cho đúng được thời gian đây đây là tính năng chọn nhiệt độ chiên các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ 160 180 200 cho nó phù hợp với thực phẩm các bạn các bạn chiên thì ờ, tối đa nó chỉ là 200 thôi đó là cái mức ờ, khuyến cáo của nhà sản xuất thì theo nghiên cứu của Nhật á khi mà cái dầu ăn mà các bạn chiên ở nhiệt độ quá qua hai quá 200 độ á, qua nhiều lần á, thì nó sẽ sản sinh ra cái chất gây ung thư rất là hại cho sức khỏe nên là bên Nhật họ chỉ khuyến cáo nhiệt độ cao nhất là 200 thôi đây nước của tôi đã khóa ga đây đây công tắc thì vẫn mở bình thường Ờ, đây là tính năng hẹn giờ cả hai bếp nấu đây thì bây giờ tôi mở bếp bên phải và ấn vào đây đây khi đèn hiển thị ờ, nó có đèn hiển thị hai bên đây bên phải hoặc là bên trái đây đây tôi sẽ chọn bếp bên phải để hẹn giờ và chỉnh một phút thôi để cho các bạn xem đây giờ có tính năng hẹn giờ có hai bếp nấu này đây các bạn có thể lựa chọn bếp bên trái hoặc là bên phải đây nó có hai nó có hai đèn hiển thị đây thì tôi sẽ chọn bếp bên ờ, phải và thử một phút cho các bạn xem Đây, biết bên phải uh, đến một thời gian hẹn giờ đây đây dạ, bếp bên phải ra tự động khóa ra <clears throat> so tính năng hẹn giờ cuối cùng ở đây á, chúng ta sẽ có là tính năng nấu cơm và tính năng nấu nước sôi đây hàng đầu tiên hàng đầu tiên là tính năng nấu nước sôi và ở trên là tính năng nấu cơm <clears throat> thì khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm ở trên á đây nó, nó có hai hàng cho bạn lựa chọn đây ở dưới là nấu nước sôi và ở trên là nấu cơm thì khi mà các bạn hiện tại tôi đang đang thử tính năng nấu nước nấu nước sôi cho các bạn xem nhé còn mà khi mà các bạn sử dụng năng nấu cơm ở trên á đây là tính năng dành cho khi mà bạn nấu cơm thì khi đó các bạn nên kéo cần gạt lửa ra đây nó về vị trí ở giữa như thế này đây khi mà các bạn ờ, sử dụng tính năng nấu cơm thì các bạn nên kéo cần gạt lửa về vị trí ở giữa thì nó sẽ cho chúng ta một cái ngọn lửa phù hợp nhất để các bạn có thể nấu cơm với tính năng này còn dưới là tính nấu nước sôi thì khi mà các bạn sử dụng mâm và bỉ để nướng đây thì các bạn nên cho một ít nước vào phía dưới mâm hứng này mâm hứng phía dưới đây để trong quá trình mà các bạn nướng thì hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn đó được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn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 thì cái khi mà cái ngọn lửa các bạn tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á, thì cái que cảm biến phía sau đấy nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì nó cũng sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là tiết kiệm ga cho các bạn thứ hai đó là phòng chống rò rỉ tình trạng rò rỉ ga phòng chống cháy nổ rất là an toàn đây của tôi đã tự động khóa ra đâu tính năng là nấu sôi đây thì ở tính năng này á, nếu như mà gọi chính xác hơn nó sẽ là tính năng hâm